bạn đã quay trở lại với trình ờ, độ của mình thì ờ, ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một cái điều ờ, thú vị nữa của cái giới trẻ hiện nay những cái người mà học tiếng Anh đó các bạn thì hay nói pha trộn giữa tiếng Việt và tiếng Anh thì không biết là để làm cái gì trong khi hai người Việt nói chuyện với nhau lỡ như bên kia họ không biết nói tiếng Anh thì họ có hiểu được hết cái câu chuyện mình truyền đạt truyền đạt hay không truyền tải hay không thì tại sao mình lại nói về cái vấn đề này bởi vì là ngày hôm qua mình có cái cuộc họp với ờ, bên phía Đức đó các bạn thì cái người Đức đó các bạn họ nói tiếng Anh rất là tốt họ nói y như người bản xứ luôn đó các bạn chỉ có cái cái cái giọng mà có thể khác thôi cũng có thể là không khác luôn nhiều đâu thì ờ, nhưng mà họ nói tiếng Đức với nhau hai người Đức nói chuyện với nhau thì nói hoàn toàn bằng tiếng Đức các bạn nói một trăm phần trăm bằng tiếng Đức luôn chứ không có pha trộn gì cả à, làm cho mình nhớ lại một cái điều là người Việt mình tại sao lại như vậy tại sao người Đức họ nói tiếng Anh rất giỏi rất là giỏi nói như người bản xứ nhưng mà khi họ nói với dân của họ thì họ lại dùng tiếng Đức trăm phần trăm có nghĩa là tiếng nào cả tiếng đó chứ không có pha trộn giống như kiểu là thể hiện là mình biết nói tiếng Anh hay là nói tiếng gì à, thì à, mình thấy là một cái điều là họ rất là tôn trọng cái dân tộc của họ họ rất là yêu cái dân tộc họ yêu cái tiếng nói của họ mà cái con người cái văn hóa của họ mặc dù họ biết nói tiếng Anh họ chỉ giao tiếp tiếng Anh với người nước ngoài chứ còn họ không có giao tiếp tiếng Anh với cái người ờ, người người, của họ ờ, dân tộc của họ đó, mặc dù tiếng Anh rất là giỏi không có bao giờ bị lẫn lộn bị, bị pha trộn các bạn có nghĩa là tiếng Đức có từ gì thì tiếng Anh có từ đó chứ không cần phải mượn cái từ tiếng Anh vô để thế giống như cái kiểu mà Việt Nam mình hay nói là à, à, có từ tiếng Anh đó mới giải thích được hết các nghĩa rồi đó các bạn <laughs> thì mình thấy là cái điều đó nó chỉ là à, làm cho à, coi như là châm chế hay là ấy thôi chứ thật sự những cái người mà việc, việc mình nói tiếng Anh hay pha trộn này nọ kia đó là để thể hiện thôi chứ không phải là à, tại vì tôi nói tiếng Anh giỏi quá cho nên giờ nó lộn lẫn lộn vô trong trong trong à, trong tiếng Việt của chúng tôi à, thì thì là sai thì cái những cái người đó thì mình đánh giá là thứ nhất là để thể hiện thứ hai là tây quá các bạn có nghĩa là nịnh bợ bọn bọn phương tây đó, yêu thích cái bọn phương tây đến nỗi mà phải sử dụng cái tiếng tây để làm cái ngôn ngữ cho cái dân tộc uh, tiếng việt mặc dù người đó là tiếng việt và nói tiếng việt rất giỏi hơn là tiếng ra tiếng tây đó mà mà làm cái gì thì mình cảm thấy là ha, nhục quá các bạn ơi làm người Việt Nam mà, mà mình mình mình phải tự hào là người Việt Nam mình phải tự hào là mình biết nói tiếng Việt Nam chứ còn mình ờ, đi phải phải phải mượn tạm những cái ngôn ngữ của những cái, cái, cái nước khác đi mình xài thì thôi bỏ và mình hứa luôn với các bạn một điều là không tiếng việt tất cả các từ đều có đủ chứ không có thiếu từ nào để mà phải mượn hết trơn á hứa luôn cho nên là những cái bạn nào mà đang mà vừa nói pha trộn giữa anh giữa việt tùm lum tà la hết thì các bạn nên, nên suy nghĩ lại nha các bạn à, thứ nhất là các nó không có thể hiện được cái điều gì hết các bạn nếu mà muốn thể hiện thì các bạn nói một trăm phần trăm bằng tiếng anh luôn nha còn nếu mà à, các bạn nói là từ đó từ mà tiếng Anh có mà tiếng Việt không có thì các bạn nên học từ điển lại đó. và cái điều quan trọng nữa là ví dụ như các bạn làm ấy, nói mà pha trộn cái đó thì cái đối, đối phương của các bạn nghe họ có hiểu không ừ. đó. nếu họ cùng lội với các bạn thì họ mới hiểu chứ họ không cùng lội với các bạn họ không hiểu đâu ví dụ như không không biết tiếng Anh thì cái câu chuyện bạn truyền tải nó đi không được mà trong giao tiếp trong giao tiếp cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải truyền tải được cái nội dung mà chúng ta muốn nói với cái người đối diện là cái gì còn chúng ta truyền tải đi mà thằng kia nó không hiểu là các bạn thua rồi có nghĩa là các bạn cái nhiệm vụ truyền tải của các bạn ra bị thua chứ các bạn đừng có nói là ừ tại thằng kia ngu không biết tiếng anh người ta nó không biết tao nói gì đừng nói vậy các bạn cái đó là sai thì khi mình truyền tải thông điệp cho cái người đối diện thì mình phải hoàn thành cái nhiệm vụ đó là mình phải truyền tải cho người ta hiểu giống như các bạn là à, giống như thầy giáo vậy đó thầy giáo mà đi dạy cô giáo mà dạy học xuống dạy học cho học sinh thì phải truyền tải được cái cái cái cái nội dung cái kiến thức đó được cho học sinh họ, họ hiểu bằng mọi giá phải hiểu đó. ví dụ như thằng học sinh đó là người mỹ thì phải nói tiếng mỹ cho nó hiểu ví dụ vậy đó chứ còn các bạn uh, truyền tải đi mà các bạn truyền tải không đạt không đạt được hiệu quả thì coi như là cái nhiệm vụ của các bạn thất bại là các bạn thất bại chứ không phải là cái thằng nghe nó thất bại vì ừ. khi thằng nghe nó bị điếc các bạn à, thằng nghe thằng thằng nghe đó là nó nó nó đang nói tiếng Ả Rập mà bạn nói tiếng tiếng Việt thì nó không hiểu thì là thì coi như bạn cũng thất bại luôn có nghĩa là cái phương pháp truyền các bạn không đúng các bạn phải dùng cái ngôn ngữ của nó hay là dùng cái phương pháp nào đó để cho nó hiểu còn còn ví dụ như các bạn à, biết nó mà tiếng Ả Rập mà các bạn à, truyền tiếng Việt là coi như các bạn sai phương pháp luôn sai sai ấy hơn là người là không có đạt được hiệu quả cho nên cái giới trẻ hiện nay mình thấy không biết là vấn đề gì mà mình thấy có rất nhiều người à, họ cũng nói có giỏi tiếng Anh nhưng họ không bao giờ sử dụng tiếng Việt Ồ, tiếng Anh họ vẫn sử dụng tiếng Việt khi nào gặp đối tác hay gặp nước ngoài gì đó họ mới sử dụng tiếng Anh thôi đó, còn cái phần mà mình mình thấy uh, hòa trộn pha trộn đó thì mình thấy chắc là trình độ cũng chả tới đâu đâu đó. cho nên là mà thích thể hiện thì chắc là hùng rỗng kêu to giống như người ta hay thường nói đó cho nên là à, mình không làm gì các bạn biết meo cũng vậy nữa các bạn meo cũng phải pha cái từ tiếng anh vào ác thiệt ví dụ như nói thì có thể là chăm trước cho là ừ, à, quen miệng rồi cho nó nói vậy nhưng mà viết cũng cũng cũng mượn vô luôn trời ơi trời viết là tiếng việt là tiếng việt tiếng anh là tiếng anh tiếng tàu là tiếng tàu sao lẫn lộn được tùm lum hết không có thiếu tiếng việt không có thiếu cái từ nào hết mình nghĩ là tiếng việt nó nhiều hơn cái từ cái từ ngữ nó nhiều hơn cái cái tiếng anh nữa cho nên là để mà diễn tả một cái hành động hay một cái sự việc hay một cái cảm xúc cái gì đó thì cái tiếng việt mình có thể là diễn tả một cách chính xác hơn nữa chứ không có phải là phải mà mượn để mà, mà, mà giải đáp gì đâu các bạn nhất là mấy cái anh mà du học sinh mấy cái anh mà uh, nịnh bợ cái phương tây thân tây hay là dạng nịnh bợ đó nịnh thần bưng bô rồi đó hay hay hay hay hay hay, à, hay làm chuyện đó nhưng mà mình để ý một điều là chỉ có cái điều chỉ có xảy ra trong tiếng anh thôi nha các bạn chứ nó không xảy ra trong tiếng tàu hay tiếng hàn hay tiếng nhật nha các bạn mấy bạn học tiếng hàn tiếng, tiếng nhật tiếng tiếng tiếng tiếng, tiếng tàu rồi tiếng trung quốc đó các bạn cũng nói trăm trăm tiếng việt khoảng trăm trăm tiếng tàu trăm trăm tiếng hàn trăm trăm tiếng nhật với các chứ mình cũng chưa bao giờ thấy có cái bạn nào mà vừa pha trộn giữa tiếng Hoa và tiếng Hà, tiếng Việt rồi vừa pha trộn tiếng Hàn với tiếng Việt hay là vừa pha trộn tiếng Nhật với tiếng Việt chỉ có thấy duy nhất là làm pha trộn giữa tiếng Anh với tiếng Việt thôi không biết lý do sao pha trộn hiểu luôn ừ. cái người Mỹ mà ở bên bên bên nước ngoài đó các bạn mình thấy có nhiều người Mỹ à, hay, hay người nước ngoài đó họ nói tiếng Việt rất là giỏi nhưng mà họ không có pha trộn tiếng tiếng của họ vô mặc dù tiếng họ giỏi đó ví dụ như tiếng họ giỏi thì họ nói ơi ờ, quen miệng rồi tôi, tôi pha vô thì có thể là chấp nhận nhưng mà họ không pha luôn họ nói cái nào cả cái đó tiếng nào là cái tiếng đó chứ không có không có phải pha trộn gì cả tại vì pha trộn gì ví dụ như họ, họ đang nói tiếng uh, tiếng việt mà họ pha trộn tiếng anh thì có chắc là cái thằng việt nam nó hiểu hay không mà thì cái nhiệm nếu mà không hiểu thì cái nhiệm vụ truyền tải thất bại đó như nãy mình nói cho nên là các bạn phải hình dung ra được là việc pha trộn là nó sàm lắm mà cũng đừng vân bô đừng có nịnh bợ ai hết mình đứng lên từ đôi chân của mình mình làm lên bằng cái năng lực của mình đó, mình không giàu cũng được nhưng mà đó là năng lực của mình không cần phải nhờ nương cậy ai hết đó mới là cái bản lĩnh các bạn còn các bạn khi các bạn nương cậy người khác thì khác người khác đổ thì các bạn đổ các bạn rất là phiêu lưu số phận các bạn không được định đọt nó rất là vứt vứt vứt bỏ đó các bạn những người đã vứt bỏ chứ còn đừng nghĩ là à, mình phải nhưng mà cái định vợ đó cũng có định đó định gió thôi chứ không có ai mấy định phương tây là định ai à, nó cũng không có giúp được cho bạn cái gì chứ nó không giúp cho bạn tăng số tiền hay là giúp bạn tăng cái gì lên công việc tốt hay trơn á không giúp được nếu giúp được thì cũng cũng còn chăm trước là ừ tại vì anh vì cái mục đích đó anh làm chuyện đó còn này các bạn định cái khơi ờ, bông lung vậy đó rồi ờ, không biết là ai giúp hay là cái gì hết nhưng mà các bạn cũng định rồi nhưng mà cái phần ghét thì lại nhiều hơn nói mình làm chuyện mà người ta ghét mình nhiều là mình bỏ người ta thương mình nhiều mình mới giữ nhưng còn các bạn cứ làm chuyện người ta ghét mình hơn rồi sau đó người ta ghét xong quay lại nói người ta ừ mày không có kiến thức mày ngu mày không nghe được tiếng anh tao nói trời ơi vậy là chết rồi cái nhiệm vụ truyền tải thông điệp các bạn thất bại cái nhiệm vụ mà mà bưng bô định bợ để kiếm được cái gì đó cũng thất bại à, rồi cái cái chuyện mà pha trộn đó bị người ta ghét cũng thất bại thất bại quá trời nhiều cho nên là những cái bạn nào mà đang sử dụng cái dạng mà trộn trộn vô đó các bạn thì các bạn nên từ bỏ mình xin à, video đến đây của mình là hết xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn